với phần một lớn là phần lý thuyết. Một nhỏ, nhận xét về tác dụng của một lực lên một vật rắn có trục quay cố định. Trước khi đưa về các nhận xét cũng như các kết luận của tác dụng một lực lên một vật rắn có trục quay cố định, chúng ta hãy xem một ví dụ sau nhé. Một ví dụ ở đây chúng ta có bốn cái hình vẽ. Ta hãy nhìn, nhìn đây. À, ở đây có bốn cánh cửa, bốn cánh cửa và có một cậu bé cậu bé này lần lượt tác dụng bốn cái lực có cùng độ lớn lên bốn vị trí khác nhau của cửa. Ở hình vẽ số 1, cậu bé này tác dụng lực ép từ cái bản lề này du vào cánh cửa này và kết quả đưa ra được đó là cánh cửa này không hề thay đổi về cái sự thay đổi về khép hay là đóng lại. Ở hình vẽ số 2, Cậu bé này di chuyển từ phía trong này ra phía ngoài Cũng tác dụng một lực Một lực tương tự vào cánh cửa này Chúng ta hãy dùng như thế này nhé Thế giả sử Ở đây thầy có cái bản lề cánh cửa như thế này À đầu tiên cánh cửa như thế này Khép đi, khép lại, khép đi, khép lại như thế này đúng không ạ Cậu bé này tác dụng du như thế này Du thẳng vào này Thì cánh cửa không hề di chuyển Nhớ là không hề di chuyển Được chưa? Đấy, ở hình vẽ số 2 Hình vẽ số cuối cùng đây hình 4 đây. Cô bé này kéo cánh cửa như thế này ạ. Kéo đi kéo lại đúng không ạ? Thì làm cho cánh cửa di chuyển. Vậy thì rõ ràng cùng một cánh cửa cùng một cánh cửa cùng một lực do cậu bé này tác dụng thì kết quả của bốn hiện tượng này là khác nhau. Vậy câu hỏi đặt ra tại sao chúng khác nhau? Và điều khác nhau này là do cái gì xảy ra và điều kiện là gì? Chúng ta bắt đầu tiếp tục tìm hiểu nhé. Đây. Chúng ta có một nhận xét đó là gì? Các lực có tác dụng làm quay lên một vật rắn có trục bay cố định từ trạng thái đứng yên. Từ trạng thái đứng yên phụ thuộc vào thứ nhất, độ lớn của lực. Thứ hai, khoảng cách từ trục quay tới giá của lực hay người ta còn gọi là cánh tay đòn cánh tay đòn thầy lấy một ví dụ rõ ràng hơn cho các bạn hiểu sâu hơn chúng ta hãy nhìn đến đây ở đây ở đây thầy có một quyển sách của Toliha e giả sử cánh cửa thầy thay bằng cái cánh này được không ạ nếu bây giờ nếu bây giờ thầy tác dụng một lực nhớ nhá thầy du như thế này ạ thầy du như thế này du như thế này thì cánh cửa không hề thay đổi. Du thẳng vuông góc với mặt phẳng bảng nhé.